Música hum. chào các bạn chào mừng ờ, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình hôm nay mình ờ, ra vườn để làm vườn các bạn ở vườn mình thì ờ, cũng khá là rộng có khoảng gần 1.000 mét vuông đất thì mình trồng rất nhiều các loại cây ăn quả các bạn đây thì cây bưởi cây ổi này cây na cây vải cây nhãn cây bưởi rất là nhiều có một cái khu thì mình xây dựng tường bao rồi thì nó không có cái bờ rào các bạn thì cây cối nó sẽ phát triển tốt hơn nhưng mà có một số là mình chưa làm được ấy thì <clears throat> những cái cây cỏ dại nó mọc lên dây leo nó mọc lên nó làm cho cây ăn quả mình nó không phát triển được à, chính vậy hôm nay mình à, sẽ phải phát dọn các cái loại cây đó tỉa bớt đi và phát dọn đi cho nó sạch sẽ để cây ăn quả mình nó ờ, thông thoáng nó phát triển và mang lại những cái lợi nhuận kinh tế nha các bạn nhé các bạn hãy xem hết video clip này của mình ở đây là chụp cây mít các bạn có những cái dây leo nó leo lên cái cái cây mít của mình làm cho cây mít nó mất đi ánh sáng nó bị cớm Và những cái dây leo tầm gửi nó leo lên là cây nó không phát triển được mình đang à, phải phát phát dọn loại bỏ đi để cho cây nó thông thoáng chặt phát vỏ đi có những cây cỏ dại mọc lên thì mình ờ, cũng chặt bỏ đi và mình tận dụng mình ờ, làm củi mình ờ, sẽ chặt ra những cái từng đoạn đó như vậy thì mình uh, thu gom lại mình làm củi đốt cái dây à, tơ hồng này các bạn ơi nó cái dây này nó rất nguy hiểm nó lan ra vườn nó bò lên các cái cây sợ đen của mình ấy. và những cái cây khác nó lan rất là hại cho cây <clears throat> nếu mình không à, loại bỏ ngay từ đầu nó lan rất là nhanh và nó sống rất là dai Đó, rất nhiều tơ hồng một đợt này mình sẽ phải loại bỏ đi ở vâng, cái đoạn này thì rất nhiều các cây cây dại nó mọc cao hơn cả cái cây ăn quả mình chỗ đây là việc có cái cây nhâm vòng nó đang uh, lớn đang phát triển mà cái cây dại nó mọc cao mình sẽ phải chặt nó xuống uh, loại bỏ phát dọn đi cây nào cái cành cây nào to thì mình uh, chặt làm củi một năm à, mình à, phải phát dọn như vậy là hai lần các bạn để lâu thì cây dại mọc nó vươn cao hơn cả cây ăn quả nó lấn ánh sáng rồi nó chen lấn nó lấy hết cái nguồn dinh dưỡng của cây ăn quả đi bây giờ mình sẽ phải chặt nó thấp nó xuống thấp hơn cây nhâm vòng này để cho cây nhâm vòng nó vươn lên hấp thụ ánh sáng nó à, tránh được cả các loại bệnh tật sâu bệnh nó thiếu ánh sáng thì ờ, tạo điều kiện cho sâu bệnh nó phát triển mình ờ, vừa phát dọn ờ, một chút ở chỗ bên kia các bạn chỗ lúc mình phát ấy là để cho nó sạch nó thoáng ở vườn cây ăn quả mình để cho cây ăn quả nó phát triển các bạn ờ, mình video này mình ghi lại những cái cuộc sống của mình trong công việc cuộc sống hàng ngày các bạn rất mong là các bạn ủng hộ kênh mình hãy đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh của mình các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like và chia sẻ cho mình nhé à, mình à, công việc của mình à, trong cuộc sống à, gia đình và những cái công việc làm vườn ở nhà nông thôn các bạn còn sao thì mình à, quay như vậy à, rất mong à, các bạn à, ủng hộ mình bây giờ mình à, xin phép dừng lại nha các bạn nhé hẹn gặp lại các bạn những ở những video tiếp theo trên kênh mình à, bye bye